Hello, teacher. Hello. Hello, everyone. How are you? Today? Hi. Hello. Hello. Hi, how are you? Hello. Today. Are you good? Yes. Good? Okay. Uh, has anyone catch COVID <laughs> already? I hope not. I hope not. Team, why why are you like this <laughs> what happened yeah. what yeah. à, cô không nghe thì con rồi cô không nghe thì con sao ấy nhở mic bật nhưng mà nói lại không nghe tiếng <laughs> ok ok so can everyone um, turn on your camera Okay, everyone, yes. turn on your camera. Sao em không bật được tiếng? Cô chưa tắt mic của bạn nào đâu. Các con vẫn có thể nói bình thường ấy. Okay. So, I hope everyone is fine and is ready for today's lesson. Okay, so today I have a lot of, you know, exercises and quiz quizzes for you. Okay, so be, re be ready Okay, so let's continue with unit four, a true story, okay? So uh, do you guys remember this story? Uh, okay, you, you remember this one, right? But do you remember the content of it? Okay, so I need, I need three people to, um, no, read this story one more time for me again, and then I will check your memory if you remember what happened in this story. Okay. Uh, Tổ Uyên. Okay, Tổ Uyên. Diệu Hiền and Hà Tuệ. Kathy. Okay. Cô sẽ cần ba bạn đóng vai và đóng vai giúp cô bài này đọc lại một lần nữa nhé. Ok, các bạn khác chú ý nghe sau đấy cô sẽ hỏi check xem nó con còn nhớ những cái <laughs> thông tin này không nha ok rồi các con đã bật hết mic của mình lên chưa bạn tố uyên đâu nhở dạ. tố uyên này ok Nguyệt Diệu Hiền đâu rồi? Con có đây chưa? Tố Ủa, Uyên cô ơi bây giờ mình sẽ làm này lại từ đầu hay sao cô? Ừ, mình đọc mà ờ, các con đóng vai và đọc giúp cô cái bài này thôi. Cô gọi ba bạn. Cô, cô, hôm nay dạ, con, nó bị sao nó bật nó cứ lên đây con xin phép con tất cả. Ok con. Rồi, bạn à, Tố Uyên này, bạn Diệu Hiền và bạn Kathy đọc giúp cô nhá. Các con có đây hết chưa? Bạn có đây hết chưa? Rồi, một bạn yeah. Dạ. làm mẹ này, một bạn sẽ làm bạn uh, à, Todd và một bạn sẽ đóng vai ông cảnh sát này, được chưa? Rồi, thế bạn uh, Tố Uyên sẽ đóng vai mẹ, bạn Diệu Hiền đóng vai uh, bạn Todd này và bạn Kathy đóng vai uh, ông cảnh sát. Okay. Rồi, you can start now. Bắt đầu về cái đoạn dẫn trợ thì là con đọc rồi à? ừ đúng rồi con à, con quên cách đọc năm chín ba mình sẽ đọc hai số đầu và hai số cuối 19 93 đo đọc như nào 19 and 93 không cần n đâu 1993 đúng không 1993 okay. 1993 just enters the graduation days Mm. I've got a present for you, Todd. Wow, thanks, Mom. What, what a beautiful ring. Look, it's got your name inside as well, Todd Henderson. I hope you look after it. What are you doing, Todd? I'm looking for my ring. I can't find it. okay hả nó đọc tiếp nè hi can you help me I can't find my ring what's it like can you decide describe it it's new it's made of silver and it's got a big blue sun on it It's got some writing on it too. I'm sorry, sir. We don't have a ring like that here. Oh no, I think it's in the lake. What can I say to mom? Okay, very good. Thank you. Tổ Uyên, Diệu Hiền and Kathy. Okay, có một vài từ con đọc thì cô sửa nhá rồi đầu tiên là từ um, từ gì nhỉ à, ờ, cô thấy là bạn diệu hiền đọc câu này hay đấy hay rất là hay nhưng mà mình đọc cái từ này là sir này không phải sir đúng không sir describe can you describe it ok và từ graduation ngày tốt nghiệp lễ tốt nghiệp graduation day. rồi rất tốt à có một từ nữa made of made chứ không phải là mát đúng không mát như kiểu là điên <laughs> mình không có chữ e nhưng mà có chữ e và mình đầu là made rồi ok it's new it's made of silver ok để xem là các con có nhớ bài này không nhá con vẫn được mật mic đúng không thì cô sẽ hỏi vài câu nhá xem có nhớ không này các con có thể đồng loạt trả lời ok what is that special day what is that special day đấy là it is graduation day ok it is Todd's graduation day ok When is it? What year? What year? When is it? 1993. 1993. 1993 đúng rồi, giỏi. Okay, how old is Todd? Do you remember? How old is he? Nhớ không? Ok. Sao mà biết được là bao nhiêu tuổi nhỉ? Cháu khoảng 22 tuổi. Ờ uh. uh -huh. okay, he is 21, 21 tuổi. Okay, what does Todd's mom give him? She what gives does she give is, is a ring. A ring. Okay, very good. What is it like? Okay, ờ, không được cho xem. Okay, what is the material of it? What is it made of? Made of, silver. silver. silver. What color is it? It's blue. Blue. Okay, it's blue. What does it have on it? It's many letter in writing. Ở trên cái nhẫn có cái gì nhỉ? Có cái gì? Uh, his name. His name. Okay. Okay, his name. What else? What else? A blue rock. Okay, a blue stone. A blue stone, đúng rồi. Blue stone nghe như là tên của một hãng đồ gia dụng hay sao ấy nhỉ? Okay, blue stone. Okay, what is it on the ring? Okay, so there is some kind of writing on it, right? What is it? Chart. Có một cái chữ viết gì đó trên đấy đúng không? Nó là cái gì nhỉ các nhỉ? His name. Okay, it is Top's name. His name. Mm, okay, and what else? Không chỉ có tên đâu đúng không? Không chỉ có tên đâu nhân dịp gì as, chúng ta phải có cái gì nhỉ? Uh, Name of the university, um, right? And the date that he graduated. Okay. Uh, where does Todd go two days later? Where does Todd go two days later? He goes go fishing. Go fishing. Go fishing. Okay. Câu ok cô cô hỏi là where đúng không where thì chúng ta the lake ok he, the lake. He, goes to the lake right why what does he do there Fishing. Ờ, uh, he's fishing. fishing. He okay. wants to find the ring. No, no. Ờ. two days oh, no. later. Chưa, chưa đến cái đấy. Okay. Đấy là hai ngày trước. Hai ngày sau. Hai ngày sau, sau khi mà mẹ tặng anh ấy cái nhẫn này thì anh ấy đi ra hồ và đi câu cá ok um, okay where does Todd look for his ring where does Todd look for his ring his ring có nghĩa là Todd tìm nhẫn của anh ấy ở đâu uh, he's like, lục lọi ở chỗ nào nhỉ không anh ấy lục lọi ở chỗ nào để tìm nhẫn ấy in ờ, the uh, lake in, back. Uh, in the lake the lake No, in, in the room. room. In the room. His room. Mm, in, in his, his room. own bedroom. Okay, in his room. How does he feel? How does he feel? Anh cảm thấy scared. Oh. He feels uh, he feel Mỗi khi các con mà mất đồ các con tìm loạn hết cả lên các con đang cảm thấy như nào? Worry. Oh đúng rồi. Worry. Worried. He's very nervous and he's very worried đúng không đố rất là quan trọng với mình mà mất một cái là lo lắm với cả cũng hơi sợ ấy đúng không a little bit scared okay what does he do next what does he do next he calls the policeman okay he calls the policeman right okay have the police got their ring got his ring no no okay so in today's lesson we are going to read the next part of the story. Okay, so I need, uh, so how many character are there in this part? Okay, so cô sẽ cần một bạn giúp cô đóng vai cái anh chàng áo xanh này, một bạn đóng vai cô áo tím và một bạn sẽ như là người kể chuyện ý đọc giúp cô cái đoạn Ô, sau này cô là người kể chuyện à? là đã nhớ là lớn lên rồi đúng không bạn, cô Ờ, cô cũng không chắc nhưng mà đây nếu mà con đọc truyện con sẽ biết hai nhân vật này là hai nhân vật nào cho con đọc đi cô ok để cô xem nào mấy cô các bạn đấy ừ. rồi này ừ, ừ. minh trí nhá minh trí có sẵn sàng đọc các cô không yeah dạ. ok minh trí đóng vai bạn à, anh chàng áo xanh bạn bạn nào nhỉ chu ba sang à con có đây không cứ bật mic lên cô hỏi này con có sẵn sàng đọc giúp cô không con sẽ đóng vai người kể à. chuyện dạ có cả một ông áo đỏ nữa ông này nói rất là ít nên là người kể chuyện vâng. nhá và bạn nào sẽ đóng vai cô áo tím nào bạn Lan bắp luộc nhá được không ok ờ, rồi, ok các con có thể bắt đầu được rồi áo xanh wow. là bạn Minh Trí rồi is a big one about 10 pounds, I think. Hey, look at this. Huh? Đâu? Cô B chứ nhỉ? oh, B. Wait a minute. What this? Hey, look at this. Wow, was it in the lake? No, it wasn't in the lake. It was inside the fish. That's amazing. I can see the name of a university and a date. There's a name inside as well. Look, it says Told Henderson. Henderson. Maybe we can find this person on the internet. Todd was very surprised and very happy to see his ring. I can't believe it. Journalists were very interested in Todd and the ring. The story was in lots of newspapers and on the internet. Todd doesn't wear the ring now. He keep in he keep it in a drawer at home. He doesn't want to lose it again. Okay, very good, very good. con đọc rất là tốt. rồi nhất là bạn à, mà đóng vai à, vào tím này Lan đúng không con rồi đọc rất là tốt ờ, các con đều đọc rất là tốt nhưng mà chỉ có một cái chỗ này có hình như là cô được nhắc một lần rồi cái từ c đâu ấy nhỉ ờ, đâu nhỉ chữ c? đây, đây, đây này chỗ này con ơi mình nhìn là say thêm s đúng không thì mình đọc là says nhưng mà nhưng mà mình tiếng anh họ không đọc như thế họ đọc là says says It says Todd Henderson. Ok, thế thôi. Rồi ờ, câu mỗi lần các con cần uh, lưu ý thôi. Không đọc là says mà đọc là says. Về sau các con mà làm bài thi nó có cái câu này đấy. Và mình hay chọn từ này lắm. Kiểu như là nó cho uh, một loạt những cái từ có chữ S ở cuối và nó bắt mình phát âm xem là chữ S ở từ nào thì đọc khác nhau ấy. Chắn yeah, ừ, ừ, ừ. <laughs> này đấy, chắc chắn là There's a name inside Thì, well, có, look It says. oh đúng rồi đấy. There's a name inside as well. Look, it says Todd Henderson. Oh, okay. So okay. are these two people the the man in the green shirt and the woman in the blue shirt? Are they the same character as the first part? No. No, right? So they are two different people. And what is their importance in this part? They find yes. find out the ring. Okay, they found Todd's ring, right? Okay. yeah. Uh, năm con có để ý năm không? Năm này là năm bao nhiêu à? 2014. Năm 2014. 2014. And since 2014. the time Todd lost his ring, it was in 1993. Okay, so it was wow. a long time And he finally finds his ring, right, from his graduation day. Okay. I, okay, what is the surprise? What are you most surprised in this story? Nó còn kiến ờ. nhất về chi tiết nào trong đoạn này? Trong cái phần này. Ok, cô mời bạn nhá. Ok, bạn Huy Trường giúp cô xem nào. Ok, so What are you most surprised about in this second part of the story? Đâu rồi? Con cứ tự mở mic được đấy. Con tự mở mic xem nào. Huy Trường đâu rồi? Hello, Huynh Trường ơi, con đâu rồi? Không thấy. Ok, cô gọi bạn khác vậy. Cô bạn Lê Ngọc Ánh. Ok, what are you most surprised about in this second part of the story? I don't know. You don't know? Okay, so after all this time, Todd finally finds his ring. So do you think it is it is a surprise for for Todd and for the readers? Ờ, các con có nghĩ đây là một sự ngạc nhiên đối với cả với với Todd này, vừa với những người mà đọc cái chuyện này không? Yeah. Yes. Um, okay. The ring magically appear inside a fish. And there is like writings, Top's name and the day of his graduation. And they search, they, they just searched on the internet and they found. Okay. So it's like Todd is a very lucky guy, I think so. không ai mà đồ cũng tìm được đâu đúng không đặc biệt là cái nhẫn nhỏ như thế này lại còn rơi xuống hồ xong lại nằm trong bụng một con cá tôi nghĩ đây là quá là kiểu kỳ diệu luôn đấy okay. okay so do you know how old is Todd now how old is Todd now how old is Todd now các con có thể tự mở mic nhé một chín năm ờ, năm hạ 1993 là bạn ý 21 tuổi đúng không là năm mà 19... thế là năm 2014 là bao nhiêu tuổi 42 42 à? 41 41 okay he is 40 uh, oh. 42 hmm. okay he's like a grown man now and he found a ring from his graduation day uh okay. does he have a wife Maybe. We don't know. It's for okay. you to imagine. okay. <laughs> cô nhìn nhìn thót khi 21 tuổi với nhìn 42 tuổi nhìn khả của cô. Chắc là do tay nghề của họa sĩ con ạ. <laughs> Đúng không? Đây, Todd 21 tuổi đây. Và Todd lúc già đây. Không, không phải già, trung niên, trung niên. Okay, so where his ring now? Where is his ring now? Uh, it's uh, at home, but he didn't wear it because he don't want to lose it again. Okay, he he was too scared to wear it again and maybe <laughs> lose it again in the future, right? So he just keeps it in his drawer. Okay. Maybe he will lose that ring in a shark in a maybe. tummy of the shark. Okay. Các con có biết cái từ drawer này nghĩa là gì không? Draw at home này. He keeps it in a draw, A đúng drawer rồi. at home. Đúng rồi, các dạ, bạn nói đúng rồi đấy, là Còn, cái uh, kéo. Swing ít cơ. À? Ok. Thực ra là cái bài này uh, cái câu chuyện của Todd tìm thấy cái nhẫn này là đã được lên báo đúng không? Sau đó thì đã được lên báo. Rất là nổi tiếng. Ok. He was very surprised and very happy. Mm. Okay. Rồi cô bài này là bài uh, look at these questions from journalists. Write Todd's answer. Coi như là okay. bài của Todd và viết ra những câu trả lời này. Đây là những câu trả lời đến từ uh, người, nhà báo ấy, những nhà báo mà muốn viết chuyện về Todd. Bây giờ con sẽ nghĩ như nào? Ok. Cho cô, con ờ, trả lời câu đúng không? Còn 5 câu đúng không? Rồi con sẽ gọi cô gọi năm bạn nhá năm bạn viết lên đây nhá con đi cô con sân là rồi để cô xem nào con đi cô rồi chờ cô tí để cô xem là cô sẽ gọi bạn nào con đi cô ừ, rồi dạ, dạ, con đang giơ tay đây cô à? giơ tay à vâng. tay. <laughs> thế để cô nhìn vào cái phần ờ, cam của con nhá bạn nào mở cam à, thấy nhá con đây con đang sạc cái này xíu cô ơi em ơi chờ chờ chờ, cô chờ cô chờ cô rồi cô sẽ viết tên các con đây ờ, bạn uh, Jasmine cô có biết đừng đoạt do dạ con biết biết rồi ok thì cô sẽ viết tên của con ở đây uh, viết vâng. ở đây đánh dấu nhỉ rồi câu 1 Jasmine cho cô cô đi từng bạn một bạn tiếp theo, Jenny có biết được logo không? I don't know. Câu số 2. Trời ơi. uh, còn bạn nào nữa rồi? Trúc Anh. Biết được cô Để không? con đi kiếm à. cho cô nhiều người giơ tay. Cô cho con câu năm cô. Có con câu năm. Bạn nào vừa nói đấy? Rồi, ờ, cô ờ, Tên, tay thì bảo có thể viết luôn, có thể viết luôn. có thể gọi lần lượt. Ờ, bạn nào nhỉ? có mấy bạn gọi rồi thì cô sẽ nhường cơ hội cho các bạn khác nhá ok không đồng ý với cô không nhiều cơ hội lát lát nữa còn chơi quiz à, Ngọc Ánh viết cho cô câu số 4 cô ơi con cô không em, được biết, cô... không viết được à trời ơi, bạn nào không biết được trong ba bạn cô vừa gọi thì bạn nào không biết được các con viết được hết đúng không rồi cô gọi tiếp yeah. Dạ. cao danh lưu cao danh lưu câu được cô cô cô số 4 không đã trả lời cô ok cô gọi bạn uh, diệu hiền có vẻ giơ tay hơi lâu rồi không gọi thì cô cũng thấy hơi tội lỗi và bạn ai cô câu năm là ai nhỉ bạn nào vừa bảo là cho con câu năm ấy là bạn nào đấy nãy có ai đó bật mic lên và sau đó tắt thôi cô gọi bạn uh, chu em ba. dùng máy tính em không biết sang à? con tên là sang à Không phải con tên là sang không à đúng không con cô để tên cho con này đúng không rồi các con viết đi con Jasmine thiếu một chữ e à? được rồi để cô viết lại cho ừ nhỉ các cô viết nhầm sorry con không sao cô rồi các con viết đi viết nhỏ nhỏ thôi để cỡ chữ 18 thôi là sẽ viết vừa con không trưởng trưởng cô con con không làm trưởng không chỉnh cờ chữ được ạ à? yeah. Không thôi mình cố gắng đấy à. ok con sẽ đặt màu xanh blue nó có hai màu Rồi. bạn nào mà không biết được thì phải bảo cô để cô có thể gọi bạn khác để chúng ta không bị mất nhiều thời gian con không biết được cô con sao không biết được á thế để cô dành câu cờ à. quyền trả lời cho bạn khác nhỉ bạn nào nhỉ Lưu Phúc Khánh cô gọi con, nhá. Bạn nào viết chữ mi vậy? Vâng. ra rồi. Máy công à? Ai đó đang xem TV. Ờ. Anh vừa tắt mic cô. Tắt mic lại bảo con đi nha. Ai tắt cho cô rồi? Yes, I am dạ, Ờ, các con viết đi, bạn nào không viết được thì bảo cô ấy. Suốt tuần đấy cô mới chỉ nhìn nó con, cô còn chưa đọc chat cơ. <laughs> Đó. Kiểu trên màn hình của cô bao nhiêu là tab ấy. Có tab ờ, hiện cam này, có tab hiện để mở mic cho con. Ờ, không nhầm rồi. Tab viết này. Oh my <laughs> god, không phải ai được ác. như là có thầy Vương ở trong này. Có thầy Vương không nhỉ? À có. thầy Vương và backup cô. Minh Trí sao con lại viết cái gì ở trên bảng thế này? Ok, cô chưa thấy bạn nào viết à? Có bạn Khánh viết rồi. Ok. Are you surprised to get your ring back? Cô hai, where was your ring? Can you describe? Cái chỗ cho dần nó con lỡ quên nó, con lỡ. Ok con, coi như là typo nhá rồi cô biết là con viết theo dần rồi ok how old were you in 1993 Hả? Thầy ơi, con nhìn xem. I was 21 years old in 1991 á, 1991 á. Đó, người ta hỏi là lúc năm 1993 thì ông bao nhiêu tuổi? Là tôi 21 tuổi năm <laughs> 1991. Rồi ơi. Ờ, trở lại giúp cô thực ra là Jasmine mà con vẫn vẫn đang đợi các bạn khác làm ấy thì con có thể sửa lại câu này cho con thật của của con ấy thật là hoàn hảo đúng không? Ơ thế còn bạn Jenny Trúc Anh và Diệu Hiền có viết được không các con? Một sự đau buồn Ok, yeah. Cô thấy là cái nhẫn này nó có khá là nhiều chi tiết đấy đúng không? Cả chi tiết ở phần 2 thì con nhiều nó không đủ dòng nên em chỉ viết một chi tiết thôi được không cô? đủ mà thế thì cô mới để hai dòng đấy bởi vì nó dài <laughs> nếu mà con muốn viết dài nhưng mà em không chỉnh được kiểu chữ con con kéo cái phần text nó dài ra nhá con kéo phần text nó dài ra thì nó sẽ không bị xuống dòng con thể viết dài tích tích tích xuống dưới cũng được Was the ring a present? Yes, it is. Con con bạn Diệu Hiền có thể nói rõ ra giúp cô yes, là present này là từ ai được không? Diệu Hiền nói rõ cho cô là quà này là quà của ai tặng. Chót. Rồi, yes I am. Ok. Cái chữ L của con nó dính lên chữ O. Rồi, rồi cô hiểu. Rồi nhá. Jasmine này. Nói giúp cô là cô một. Không các bạn, các bạn cùng nhìn vào. Cho cô hỏi bạn Jasmine riêng là word này là thì gì? Word là thì uh thì quá khứ đơn à ờ đúng rồi đúng rồi con rồi thế lúc mà con trả lời thì con cũng phải để quá khứ đúng không thế con làm sao mà con có thể để là yes I am được uh, ờ, vậy là yes uh, I were cô ờ, ai ai gì thì con phải tự tự biết nhá okay, cool to be trong quá khứ thì mình được phân chia thành hai loại đúng không một loại thì dành cho chủ ngữ số ít một loại dành cho chủ ngữ số nhiều hai loại đấy là hai loại gì đó ờ. Jasmine cũng kéo dài cái text ra thì con sẽ không cần chia đôi chia chia cái câu trả lời của con thành hai phần nữa con có thể viết thành câu dài ok Jenny Jenny con viết cho cô chưa rồi It has a name. It has a, name, a university and a date. Okay. Lát nữa cô hỏi. Chú Anh miêu tả rõ cho cô cái nhẫn này trông như nào nhá. Yes. It is. It's from his mom. Okay. Con nhớ ở nội cô bảo là journalist, cái người nhà báo này, đang hỏi top, đúng không? Có nghĩa là top đang trả lời. Thế thì làm sao mà con bảo là đúng rồi, nó là từ mẹ của anh ấy. Anh nào? Đúng không? Phải là mẹ của tôi chứ không? Mình đang đóng vai chót trả lời cho bên nhà báo mà đúng không? Đấy, Diệu Hiền sửa giúp cô xem nào. Nói như nào? Nó là từ quà từ mẹ của tôi. Đó, của tôi chứ không phải là của anh nào cả. Rồi, ok. Còn chưa? Con, Jasmine nhá. Bây giờ con à, thử nói cho cô đi. Tức là con chưa viết kịp đâu mà con thử nói lại cho cô câu trả lời. Câu một xem nào were you surprised to get your ring back? Rồi, ờ, con đọc đi, con đọc đi. Ừ. Yes, I was. I didn't want to lose it again. Ok, ok. Rồi, cô sửa đây này. Đầu tiên, đây là thì quá khứ đơn thì các con biết rồi. Nhưng mà chủ ngữ đây là ai? Mà ai thì là số ít. Cho nên là mình phải viết cái dạng uh, to be đi với số ít cơ thì phải là yes, done. Yes gì nhờ? I was. Yes, I was. Rồi. Cái câu sau. Câu sau là I doesn't. Thì, thì có đúng không? No, I don't. Đúng rồi. Phải là I don't. Yes. Rồi, I... nhớ nhá. Doesn't thì chỉ đi với chủ ngữ kiểu như là he, she, it thôi. Và chủ ngữ số ít. I don't chấm chấm chấm. Dạ. Okay. Jenny, có sao Jenny không làm nó cô nào? Nếu mà con không làm được học con con phải nói luôn cho cô để cô mời bạn khác chứ đâu rồi con không biết con không biết đâu lại không nghe rõ đây là câu câu hỏi mà con chỉ cần đọc bài đúng không con chỉ cần đọc ở bên part 2 này cái tranh này sau đấy con biết thôi nè, where was your ring nhẫn của nhẫn của anh ở đâu nhà báo hỏi với hỏi Todd là cái nhẫn của anh đã ở đâu thế Trả lời như nào Jenny? Nói luôn giúp cô là không cần viết. Ông có tập trung vào bài không thể Để con xem coi có theo bạn Jenny được không nào. Hey, bạn nào giúp cô nào? Me, please. Me là bạn nào đấy? Cho cô cái tên được không? Rồi bạn Me đấy đi. <laughs> Rồi, nói được cô. Where was your ring? Yes, it was under the fish. Under? Ở dưới con cá. Inside. Inside. Right. It was inside a fish. Rồi, đúng. Trúc Anh, can you describe the ring? Miêu tả rõ kỹ cô nhá. Tất cả, tất cả về chất liệu này rồi có cái gì trên đấy, rồi nó gắn cái gì ở trên đấy. Yes, name of a University and a date. Okay. What else? The story was in lots of newspapers. Vâng, and cô vẫn under... cô cô vẫn đang bảo con là mình miêu tả cho cô xem cái nhẫn nó có hình dáng như nào, chất liệu như nào, được gắn cái gì trên đấy và có được khắc cái gì trên đấy. Đúng wow, Có thể miêu yes. tả cho cô được không? Ừ. Okay, what is it made of? What is it made of? Nhớ không? Chúc Anh có phải lúc nãy có vào muộn không? Thế là bỏ qua mất bỏ qua mất cái phần cô uh, summary. À, hồi nãy em vào muộn không? Ok, thì cô cần một bạn khác nha. Rồi, cô cần một bạn khác. Thế mà con viết như này là đúng rồi. It has a name of a university and a date. Rồi. Uh, bạn Thế Vinh, Thế Vinh miêu tả lại giúp cô nhẫn xem nào, làm bằng chất liệu gì có gắn cái gì trên đấy nhớ không thế Vinh con cứ tự mở mic lên rồi nói nhé đâu rồi nhỉ ừ. thôi, bạn nào bạn nào giúp cô đi đâu rồi ờ, thế ở à đây thế Vinh thấy mở mic rồi nhưng mà hơi ồn nhỉ con mở lại xem nào mở lại mic xem nào mở đi con chưa mở được chưa ừ em chưa biết à ok thế cô nói luôn nhá ok so the ring it is made of silver it has a blue stone on it and it has some writings like top's name the year of his university, uh, the name of his graduation day, and the, the name of his university. Okay, so was the ring a present? Yes. À, lại <laughs> lại thế rồi. Diệu hiền cô was was lại là thì quá khứ, đúng không? Yes, it was. It was from my mom. Ok. Có bạn Khánh là trả lời khá là ổn đấy này, mặc dù ban đầu là hơi bị ờ, đánh nhầm một tí thôi đúng không? How old were you in 1993? Ơ, à, thế cô vừa bảo là bạn Vẫn sai cô ơi. Ai ơi. I was là cái gì? I his is, his không his à, em biết em thay đâu đang hỏi cho là lúc đấy anh bao nhiêu tuổi thì phải trả lời lúc đấy thì tôi 21 tuổi ai ai I ờ, was, I was đúng rồi am thì lại thành là I am đúng không lại là chỉ hiện tại à <laughs> rồi ok check nha ok yes I was very surprised it was inside a fish in a lake it's made of silver and it's got a blue stone on it and it's got my name on it too okay yes it was it was a present from my mom and I was 21 years old okay rồi con nhớ bài phết đi chứ mặc dù là chia động từ hơi sai chút <laughs> okay so rồi cô sẽ nói qua một chút về thì quá khứ nhưng mà lần này thì cô mới đề cập đến to be thôi. To be thôi nhá. To be trong quá khứ thì mình sẽ biến đổi thành hai loại là was và were. thì cái từ nào mà ít chữ cái hơn thì dùng cho động là cho chủ ngữ số ít còn từ nào mà nhiều <laughs> chữ cái hơn thì dùng cho chủ ngữ số nhiều đấy là mẹo nhớ của chúng ta thế thôi ờ, còn khi mà mình muốn chuyển sang ờ, câu phủ định thì mình sẽ thêm not ở đằng sau và nó sẽ được viết tắt là wasn't hoặc là weren't. Thế thôi, rất là dễ đúng không? Quá dễ đúng Khi không? nào mình được try quiz hoặc look at it cô. Đây, bây giờ. Ok cô. Bài này, nốt bài này chúng ta sẽ chơi quiz để cho con ôn tập lại ôn tập lại đấy cái đấy. Con chim chống dịch. Ờ, <laughs> đúng rồi. 5 k nhá. Vâng. Và... Có 5 câu cô sẽ gọi năm bạn và điền giúp cô lên đây nhá Ui ừ, vẫn còn sớm lắm khiếp các con cứ giúp cô làm quiz còn sớm lắm luôn rồi câu đầu tiên cũng muốn làm bước Đức An cho em đi hello teacher ok hello con con làm câu đầu giúp cô được không để con ờ, my friend my friend were interested my new ring isn't it my friends bạn nào viết đi word hour my thôi con cứ viết thì cô con viết lên đây cho cô đi cô đã để chỗ dạ vâng ạ viết luôn nhá ừ ok đức an viết là cô cô một này bạn nút power viết là cô cô số 2 con cô con nào đấy con tên là gì chị minh chị ơ mi mi mi mi mi bạn nào viết và trộn nhau rồi bây giờ cô đọc chat bây giờ cô đọc chat viết cho cô muốn làm câu số mấy thì viết số và tên của mình ra trời ơi nào viết đi viết đi viết đi cao danh lưu khoe điểm cho với các bạn à thế mà quay cô gọi chả nói gì <laughs> nào các bạn bạn nào muốn điểm môn làm ờ, giáo dục Lan làm câu hai cho cô à đâu nút power làm câu số 3 cho cô bạn lan làm câu 2 Nút power làm cô 3, Jenny làm cô 4. Còn đi cô. Tower làm cô 5. Hết nhá. Xong. Hết slot. <laughs> Ờ, okay, Nhớ là con chúng ta vừa có câu không con ơi, con cứ ghi lên đây thôi là được. Nhớ là, okay. là có thể là phủ định đấy, nên là mình phải dựa vào nghĩa Rồi, cô thấy bạn Đức An làm câu 1 là ngon rồi đây này. Ok, câu số 2 bạn La làm giúp cô này. Câu số 3 là bạn, Nút Power. Câu số 4 là bạn Jenny. Đúng không? Và câu số 5 là bạn Sunflower. Cô em. Câu số 5 có hai chỗ đúng không? Thế bạn Diệu Hiền làm giúp cô cái phần phía sau. Chia ra, <laughs> mỗi người làm câu. Em. Em là ai đấy? Con tên là gì? có thể Trời <laughs> ơi, nút tower làm chưa? Làm cho cô câu số 3. Rồi còn câu này thì thôi cho bạn nút để làm luôn đi. Còn bạn Diệu Hiền nếu mà làm được vào đây giúp cô thì làm nhá, làm chỗ cô vừa vẽ ở đây này. Diệu Hiền làm ở đây. À, sunflower làm mất rồi. <laughs> rồi con làm nốt nha cô cô bị khi đi cô có có quiz yên tâm trời ơi ông ủy ban nói là cái bạn đó là Blog bạn nói gì nhỉ cô ủy ban nói là blue Blog Critical con chẳng hiểu Blog Critical miền gì ấy một bạn nói thôi cô không hiểu cấm một cô rock critical rock à blue kid đó à, vâng không thì cô rồi chỉ là cô cũng chỉ là cô có quyết định chơi bước Milkis hay không thôi rồi cô chữa đây này my friend đừng không lát nữa phải xem tình hình như nào chứ ok my friends là chủ ngữ số nhiều nên chắc chắn chúng ta phải chọn were thực ra okay. câu này chọn Warren cũng được có thể là bạn tôi không thích cái nhẫn mới của tôi <laughs> đúng không nhưng mà mình cứ tích cực đi My friends were interested in my new ring. My dad dạ là chủ ngữ số ít nên mình dùng was là đúng rồi. Nhưng mà mình xem, đúng rồi, có not. Họ cho mình chữ not ở đây để biết là ok, tôi đang dùng thì quá khứ ở dạng phủ định đấy. Ok, was not. Was not viết tắt là gì nhỉ con nhỉ? Wasn't Wasn't. Hey, đúng rồi, có nghĩa là mình ờ, bỏ cái chữ O này đi và thêm, thêm chữ N dấu ờ. phẩy và chữ T thay chữ O bằng cái dấu phẩy đúng không? Hoặc phẩy trên. Rồi, we weren't not happy. Our dog was missing. Oh, chúng tôi rất là buồn. Chú Ô, câu 2 bạn đó làm đúng không cô? Đúng con, đúng con. Was okay, not đúng okay. mà cô đang nói là khi mà mình viết tắt was not thì viết thành wasn't ấy. Rồi. Uh. You were very tired yesterday. I wasn't not I, I wasn't hungry but I was very thirsty ok lưới lúc cô này là cái loại hết lên rồi còn nhiều bài lắm nhưng mà thôi chúng ta cứ làm uh, quiz cái đã nhé đấy nhìn thấy không nhìn thấy cô mở nhiều tab không chứng tỏ là có rất nhiều quiz à, cô sẽ đi vào cái ờ, bài look at mà cô ừ, live lesson look at look at I hay là quiz Khoan khoan khoan khoan Em nặng em nặng Nè nè nè nè Bây giờ vậy thì chơi quét trước rồi please Block block block thì cũng có bài rồi ừ. nhưng mà Để cô xem nào Tem vui hết cô Ok Block it á Thôi Nào bạn nào viết lên trên bảng là cô không có chơi này này Critical chứ không như mấy cái kia thì oan lắm cô ạ. Chơi quýt ừ. đi cô. Chơi quýt đi cô, chơi block it oan lắm cô. Em là cô biết rồi, cô biết rồi. Để Yên cô nghĩ xem nào. lao kim vào quan. Bây giờ nghe nè, bây giờ sẽ giống như là ví dụ cô là chơi này trước rồi sau đó chơi blockade đều được. Tay đi các bạn đi cô. Ôi chơi. cái gì cũng được. Cô cái gì cũng được không? Thế cô cho chơi cái này trước. Cô cho là chơi quizzes trước sau đấy lúc bởi vì lúc kiện chiếm rất là nhiều thời gian nếu mà cô cho con chơi trước thì mình chẳng có thời gian chơi khác nữa ok được không dạ được ạ bây giờ chơi quizzes là chơi team hay chơi classic à chơi classic chơi classic rồi ạ chơi classic classic ạ team team classic bạn Megan cứ viết lên bảng của cô team chơi team trước rồi chơi classic sau ok vâng. dạ yeah mấy chim đấy nhở 53 ờ, ờ, bạn ờ. cô chia thành uh, 5 nhá 5 chim có tổng cộng 5 năm người ơ cô ơi, cô ừ. có 50 người chứ cô ừ, thì là mỗi chim bằng 10 người đúng không có 10 người thì con thích là chia thành 10 chim mỗi chim một năm người à ừ. rồi ok copy link paste vào trong chat bỏ vào không chat đi cô ok cô sẽ bấm Ok, xong rồi. Bạn nào mà dùng các thiết bị khác như là điện thoại hoặc là máy tính bảng thì các con sẽ dùng đường link joinmyquiz.com ở trên Chrome hoặc là Safari của mình, sau đó nhập code. Rồi, vào rất nhanh. bạn nào mà đặt hàng Shopee xong đến bây giờ hàng vẫn đang ở thẩm quyến không? Con nghĩ là không đâu cô. <laughs> có một lần quả đấy, con... cô thì có đấy. Con đặt của cô là nó hàng gì đấy hàng châu xong rồi phải tận bốn tháng sau chưa bao giờ bị thế. Phải đến 4 tháng sau mới trả lại của. Các con phải đặt đặt, đặt hàng nước ngoài ấy thì nó ờ, nhiều mình cả tháng con chưa rồi đặt đặt trong nước còn phải đến 2 tuần mới giả lại của có thể á đúng rồi đấy thế thì vâng, chắc đặt, đặt cái đợt đấy lâu lắm cái đợt đấy là cái đợt nó cấm nó cấm bay cô đặt trong miền Nam ra ờ. xong nó phải hai tuần nó mới cho ra được à. mỗi team là có bao nhiêu người vậy cô mỗi team có khoảng nước 10 ờ, 10 người con ạ nếu như tất cả mọi người đều vào nhá thì mỗi team có khoảng 10 người nhưng mà thường thì không phải ai cũng vào hết được Ê, con thấy Ôi, cô team ở dưới nó nhiều người kìa cô cái này thì cô cũng không uh, cô không điều khiển được bởi vì uh, nó shuffle nếu như các các con random hả cô nó không được đều nhau thì đây, cô sẽ shuffle teams này có cái nút shuffle này nhưng mà cô nghĩ là cô sẽ không shuffle chắc thôi shuffle, shuffle là sao vậy cô shuffle là trộn nó lên ý giống kiểu là con có một bộ bài đấy khi mà con shuffle nó thì là con trộn bài lên Dạ. kiểu giống như bài Uno hoặc gì đấy đúng không? À, đúng rồi đúng rồi đúng rồi có nghĩa thế là mình, mình cắt cái trang ra mình trúng cái nào thì mình vô trong đội đó đúng không cô sao hả con đúng ở trong thiết bị khác tham gia đường link rằng cô đúng rồi con ơi con ừ. sẽ vào Google Chrome ấy vào trong trình duyệt trên máy điện thoại của con ấy xong rồi nhập code ừ không phải nhập code mình phải vào cái đường link là joinmyquiz.com này đã sau đấy khi mình xong cái này nó bắt mình nhập code thì con biết con nhập cái số này lên là được được hoặc là do trong khung chat cô nhận gửi đường link á cô đời em tí nha cô cô start đi cô nếu như mà các con dùng máy tính thì không cần làm như thế cứ nhấn vào đường link cô gửi ở trong chat là được Yep. Dạ. Con, con thấy lúc con học điện thoại con cũng nhấn vào là vẫn học bình thường à thế thế thì tốt thế thì tốt nếu mà các bạn muốn đăng nhập vào trong uh, thì vào trong đường link này này đây này lên máy cô này hot là gì cô chơi máy quiz này này nó sẽ bắt mình nhập cốt cốt là 182637 đấy cô sẽ nhập đấy cô sẽ nhập vào đây rồi ấn là join a game xong rồi ờ, cô bắt đầu nhá 39. ok cô à, bắt đầu đi cô lâu lắc quá cô bắt đầu đi cô nhóm con được 8 member rồi Ô, thế là có đủ 40 rồi này thế là chia đều mỗi nhóm là 8 bạn đúng 8, không 8, 8, 8. chỉ có cái uh, uh, cái uh, đội con sóc á cô cái à không đủ hết rồi con rồi chia là chia ra là được rồi con có hai người bốn mươi chia cho năm mà ok ok rồi panggilnya kita we have Jess. cũng sở thú ăn kiến con đúng huyệt của nhưng mà nó là con lợn bòi lợn bòi con đúng huyệt của con đương dừa rồi cô vừa mới thoát ra một tí mà bạn mà nhóm morning owl đã lên vị trí thứ nhất rồi đây này à, tụi con đứng thứ tư rồi cô nhóm con cô lady squirrel chắc là Ủa, con sai đúng một câu cô con đứng nhóm jazz Tham Thế Tham Biết đọc, cô không biết đọc luôn Trời ơi, đọc như nào không biết luôn Con em biết Chưa biết con này là con nào Ôi, bạn đọc là, là cô cô con nói là tiếng Anh là gì à cô? Con nào? Con gì con? trên sao chơi có... Con là Ôi, trên sao chơi có lá xin nha cô Kiểu bạn nói mà chồng cô chả nghe gì lát nữa rồi hỏi lát nữa rồi giải giải đáp tìm cái con này nó đọc như nào Taper Taper rồi Này con just Taper Mày thuộc với cô à, Thế sao nhỏ đấy không làm nốt đi con nhóm con lợn vói nhóm bạn lợn vòi mà có làm thêm thì cũng đứng số 2 thôi có sa mạng lát quá không là nó là rồi còn là yêu thích nhớ mình nè là nhóm sạch cục lông đi cô còn là con này nè ao con không sai câu nào không sai câu nào thế là góp phần vào chiến thắng của đội không con cũng đâu sai câu nào ờ, con vẫn ở hạng năm à, con, sẽ chưa qua một chút rồi chúng ta sẽ sang một lúc kiệt nhá sao con cảm ơn cả kiểu cả đội cá mập vẫn đứng bét của ôi chưa xem kết quả rồi đúng rồi đội He was at the cinema last week ở trong thì quá khứ thì mình sẽ có những cái gọi là thời gian để chỉ đấy là thời điểm quá khứ đúng không mình uh, sẽ có những week ờ. này tuần trước thì chắc chắn là mình phải chia quá khứ rồi không phải chọn is là cái chắc she she là chủ ngữ số ít để mình chọn was she là was yesterday cũng là một dấu hiệu nhận biết của thì thì quá khứ đơn này were you Ok, you là chủ ngữ số nhiều đấy. Tom and Tina were late for work yesterday. Hai người cả. Bạn chọn was. Ngồi hai người. Đã nhiều rồi. Yeah. Hai đã nhiều rồi. Ok, the game. Was the game easy? Đúng rồi. À, kiểu ít đó. Các con hay bị nhầm là you nhỉ? You thì vừa có you nếu mà chỉ một người thì vẫn là bạn đúng không? Nhưng nếu mà chỉ nhiều người thì cũng được là các bạn cho nên là người ta coi nó là chủ ngữ số nhiều các nhé nên là nhưng mà mọi người thì nhưng mà thì kiểu giống như là she hoặc là có tên còn nếu mà là you thì chúng ta sẽ sử dụng were ờ, giống là you are ấy con suy từ you are mà ra are ừ. thì là nhiều đúng không nhiều đấy okay Monica ừ. wasn't with her friends yesterday my parents chắc chắn rồi Ủa, bạn nào vẫn chọn are này on Saturday ừ. on Saturday nếu như mà on Saturday thì còn, còn nhưng mà on Saturday thì mình phải hiểu là thứ bảy chưa? Um, Keyword. Okay. We ở chúng số nhiều này. She wasn't at the shop last week. Đúng không? My sister and I. My sister and I là hai người nên mình chọn word. Mark wasn't at home. Mark là tên riêng, là tên của một người. Các bạn nên nhầm quay isn't cái cô. Ừ, đúng rồi, isn't. Thực ra câu đấy thì nó cũng uh, hơi uh, hơi gì nhỉ? Hơi hơi ambiguous, hơi hơi bị hiểu lầm một chút đúng không? Rồi, coi như là thực ra chọn isn't cũng được, nhưng mình đang học quá khứ. <laughs> okay. Weren't happy with the football results. Ok, xong. Nhìn chung là khá là ổn và cô xem con xem... sai đúng một câu mà kiểu nó bị tụt cái uh, thành xuống. Thế yeah. Con đây nhìn chung là đội uh, morning hours là thứ nhất này cái gì bố paper đứng số 2 và british bố đi đăng em hả ba rồi và xem đang bận đấy tiết hơn nhá xem chi tiết hơn là bạn nào đứng nhất này bạn thì ra mùa xuân hoan nở là vì em đúng không à, <laughs> ok bạn minh ừ. châu bạn Cassie đều đúng 100 phần trăm hết này ok một trăm phần trăm ừ. ok được rồi sao có một bạn sai một um, câu mà sao lại đứng cao thế không biết chắc là, là sai nó nhưng mà sẽ cái khăn, ấy nó Đây sẽ này. lên ấy. ở dưới còn nhiều bạn sai nữa bạn này sai một bạn sai duy nhất và bị lỗi ừ nhở hay nhỉ con đứng ờ, hạng mấy cô ơi con là con ai đấy con đứng hạng mấy cô Trời con em là ai Đây <laughs> cô con là con xem như chẳng mạng đời cô con ờ, cũng đúng hết mà điên là điên con là thế á ờ, đài chán nhỉ thế thì buổi sau cô cho con chơi lại cái bài này nhưng mà chơi individual nhé Blocket Giờ thì cô. chúng ta chơi kit Các con không phải nhắc cô, các con không phải nhắc cô. Cô, cô. cà phê. Cô, cô đã bảo là chơi là chúng ta sẽ chơi rồi. Lần trước chúng ta chơi cũng hết rồi, lần này chúng ta chơi cái khác. À. Cà phê đi cô cà phê mình cô chết hay lắm mình đoán bừa bừa mãi của các bạn là được gì hôm trước nào nào nào nào cô nói hôm trước cô đã bảo là bởi vì chúng cô rất khó chọn trong rất nhiều sự chọn này nên cô sẽ đi lần lượt hôm trước chúng ta chơi Go Quest hôm nay chúng ta chơi Crypto Hacks ok no. chơi lần lượt ai cũng trò nào cũng sẽ được chơi post nha Cô đang rất giống mọi người à, mọi người đừng nói nữa. Không. Rồi. Cô để cái này có thể chơi chơi chơi lặp lại nữa cô. Thôi mọi người im lặng đi, cô đang dối lắm. Hãy bình yên nào. 7 phút cô ơi. Không, đúng 7 phút thời gian, con nhìn đồng hồ mà xem. Lắm không bị muộn đâu. Ô cái gì đấy? Vừa bị lát à? Ủa? Con gửi link đi cô. cô gửi link cô, đi cô. Cô, cô bị cô. bị lag, yên yên yên yên. Cô gửi link đi cô. Cô không in, bị vậy. bắt cô log in. Lagging. We were lagging. Cô đăng nhập bằng mật khẩu á, ờ, bằng Google á cô. Ừ, gọi đăng nhập bằng Google cho nhanh. À, ừ, à, ừ, đấy. Ừ. Ok, chọn uh, à, 5 phút. Rồi, hút xuống nha. Copy link. Rồi, không ai nhắn vào trong chat nữa để cô paste link. Ok, xong. Nếu các con dùng thiết bị khác ngoài máy tính thì vào blockit.com gạch chéo play và nhập game ID ở đây. 60443 Rồi và cô. máy điện thoại. Ok Tina, tốt tốt tốt. Nó biết chắc có mà cô. Uống nước phát, em khát nước quá. Tina vào được là tốt rồi. Cô block xong rồi Jin là cô Sao con? Con vào cái trang đấy rồi con nhập ID ở đây thế sáu không bốn bốn ba ba Nếu vào máy tính thì vào luôn link của cô ở trong chat ý Không cần vào điện thoại được 27 là 40 là đủ như là không lần chơi quiz rồi đấy kiểu lớp ờ, mình có 50 ấy, nhưng mà chỉ có một vài bạn vào thôi rồi một vài bạn ấy không vào chả lớp phải trừ hao đi giống như là lớp có 50 bạn nhưng mà 30 bạn lại chỉ vào thôi <laughs> đúng rồi em uh, không có thể tuyệt đối được hình, à, em có thể lấy được hình trái đất đó cô có 49 mà chả có mới có 30 lấy hình trái đất cô cho cô trái đất trái đất cô kéo xuống dưới một bạn nữa một bạn nữa một bạn nữa cô thấy em là lúc đấy ở trong nhóm jazz tapers là có một bạn không chơi nên là điểm nó mới thấp nó mới không chơi hết được và thế là vẫn đứng số 2 giỏi giống như nó lỗi lỗi lỗi một bạn nữa thôi d d ngọc à con tên là gì ngọc vậy đặng ngọc chắc dạy cô đặng ngọc đây đặng ngọc đây đâu nhỉ cô hương xấu bạn nào đặt tên là cô hương xấu trời đất ơi có buồn có buồn lắm 50 50 thôi cô ơi <laughs> ok một bạn nữa cho đủ 40 nào thôi có ai chưa vào vậy thôi nhá bắt đầu ơi cô bắt đầu vâng, cô start đi đi chơi chơi chơi chơi chơi cái cái nghe như đi phá bom vậy sợ quá Đấy. con biết mấy cái dạng mà kiểu hát hát gì rồi nghe nó nhạc nó kinh dị tối khỏi ngủ cái lúc mà mình chọn đúng á thì nó nghe cái nhạc vui lắm mà lúc chọn ờ. sai nó như bị rồi yên yên lặng để các bạn tắt chơi nhá cũng phải đặt các chọn nhớ nha Nhớ là chúng ta chỉ có 5 phút thôi Cô đặt thời gian 5 phút rồi Cô Hương Thấu lại đứng số 3 Trời ơi Cả là cô Hương Sinh thì phải đứng số 1 con ơi Đặt <laughs> đặt tên như thế thì đứng sắp thôi Chơi <laughs> cái này thì hay Nhưng mà không à, thực chất mà dù sao chúng ta cũng đã chơi khuyên rể rồi yên tâm hơn một tẹo bạn nào mà vào muộn thì vẫn có thể vào được cô không chặn các bạn mà muộn nên là nếu vào được thì vẫn cứ vào nhé Dưa leo thần cuốn phết chứ cái bạn bạn đứng số nhất đây này được nhiều đấy mọi người luôn còn hay cứ bị sai mà ờ đúng rồi phải chọn đúng mã có lần cô cũng đã được chơi trò này rồi vâng hack được cô rồi vâng hack từ nãy em giờ chưa đúng cô mà <laughs> cái này dựa vào may mắn nhỉ Con hack tiếp nha cô. Hack tiếp đi con. Cái ấy dựa vào máy mọi người cô Đúng rồi. con nó ra mà đúng nghĩa trên trơn cô ạ. Có thấy có bạn Cathy là cướp được khá nhiều ạ. ui nhưng Cathy lại bị cướp. Lại bị xuống thứ tư rồi. Trời ơi. Thấy giờ con đúng không sai một không luôn. Ghê vậy. Bayern <laughs> muốn chen thì đi <laughs> Rồi xong sai đúng một câu rồi cô Nếu là sai thì sẽ không có quyền hack đúng không? Phải đúng thì mới hack Mà quan trọng là còn phải hack đúng Cũng có thể có quyền hack nhưng người khác hack mình chứ mình không được hack người khác Có thấy bạn Sang đứng thứ nhất rồi đây này Không có cái gì là tuyệt đối trong cái trò này cả Có thể bị hack bất cứ lúc nào Đúng rồi cô nhưng mà người ta hát là nãy giờ người ta trả chia điểm cho em thôi à cô chơi <laughs> chưa cô không hiểu sao luôn á Ta còn 40 giây thôi Chắc được hai người rồi cô Chắc được hai người, cố lên Bạn thì ra là mùa xuân 23.000 crypto rồi chắc luôn 40 con rồi sai 5, 4, 3, 2, 1 Happy birthday Ôi ôi Đâu từ từ cô Cô ơi cái gì cô đặt thời gian là em 5 phút Không hát nốt mọi người số 4 rồi sao chung sao rồi nó không tự em à? nó không tự em nhưng mà à, này đi có mấy cục dạ ờ, em với Timberlake học cách em nào làm được tiếp cô à sao con không en được vậy bởi vì máy cô đang bị đơ ờ cái này chậm cô cô cô hương xấu ơ sao cô hương xấu lại đứng số 3 này Ờ. không phải thế con đứng top mấy vậy à, cô con đứng thứ tư <laughs> để cô view ờ. report nè xin lỗi nãy con có hát cô cô nhưng mà không phải là cô đâu một bạn nào đấy một bạn nào đấy <laughs> đặt tên là cứ em lớp thứ 15 ờ, ok xem nha đi đấy không này được dạ, dạ. ơi con đứng thứ coi là con đứng thứ mấy thì cô sao sao nó lại hiện là bị dập ra khỏi phòng sớm nhỉ left okay. chả biết thì sao ok thế thứ nhất có bạn uh, Cathy tiếp theo bạn uh, Bayern uh, Munchen cô Hương Sinh ừ. Minh Trí ha ha ha thì ra của Xuân hoa ở là VS Sunflower Tina rồi theo ừ. xem bài này cô chả biết là bạn nào cô tính ra con được hát 5 lần mà đúng có hai lần thôi á cô con chẳng đúng con chẳng hát được câu nào chẳng hack được câu nào con hack hai ba câu quá được rồi em à, em được người khác chia điểm chứ à, em không có hát đâu nha cô em không cô. liên quan em không hát mà người ta chia điểm cho em và ờ. gây gần phút cuối chuẩn bị chiến thắng thì người ta hát em đấy chứ mình hack điểm mình sẽ bị hack lại đúng không cô có thấy chữ vừa em không hề hát người ta mà người ta thích hát em có vừa leo thận không cô có gì con con đặt tên thần. trong đó là dưa leo thần này cô có dưa dưa leo thần à để đi check lại để xem. Ồ, thảo nào con cũng được được hack dưa leo thần nhưng mà không có đúng mã xem là các bạn hack dưa leo thần là bạn dưa thần đứng có ở cuối thôi nói chung là đứng ừ. hơi hơi hơi nửa cuối tí ôi con đứng ở đâu cô buồn con là ai tính ra con được hát 5 lần luôn cô mà con nhìn vào màn hình cô sẽ lướt từ trên này nhiều quá cô Yeah, of Cái này nó còn không hiện là thứ mấy thứ mấy con Thế thế. Cô thấy là bạn Megan này, cô chẳng biết đọc tên con là gì, bạn này là hay viết lên trên bảng của cô lắm nhá. Cô nhắc lên nhá. Rồi, ok. Rồi. 9 giờ 9 phút rồi số hơi đẹp đấy, số hơi đẹp để chúng ta ao phòng nhá. <laughs> ok. Cô biết phong thủy lặn. Người chơi hệ tâm linh ok con ok gặp mọi người vào chủ rồi. nhật tuần yeah. gặp con vào chủ nhật tuần sau bye bye tuần này chứ cô ờ tuần tuần này <laughs> tuần này đi cô tuần này bye bye see you see you tuần này đừng không học cô nói nhầm con sẽ phải đi học nốt nha bye bye con 哎呀！